tròn hè phố bắt buồn viên ngọn cây anh cho em mùa xuân mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa phát nắng trong cõi chiều trời vơi đất mẹ đầy con lúa đồng xanh xa mấy mùa ngoài đê siêu phăng gió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 baby. tranh nghèo không người xưa xa cùng vẫn thiếu hoa đào mừng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiên nhà vì anh đã biết anh trôi qua người em vẫn thấy khi nằm mơ người vừa hiền khô sẽ thương lại người đẹp trai nhất cùng em theo từng hoa cỏ xuân là hoa rất thơm đây là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước khi về nhà Người em đã biết anh chiều qua người em vẫn thấy khi nằm mơ người vừa hiền khô sẽ thương lại vừa đẹp trai nhất cùng đến theo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 mẹ buồn lắm mái trong nghèo không người xưa sáng thu vẫn thiếu hoa đào mừng xuân đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai